Xin chào các bạn Đây là một ờ, con gà trống có cái màu đỏ Da cũng đỏ Và rất là nhiều bạn đã biết được ờ, tên của loại gà này là gì rồi Thì ờ, mình không nói ở đây à, Cũng có rất là nhiều bạn quan tâm và muốn tìm hiểu xem con gà này giá bao nhiêu Thì trong video này mình sẽ hỏi giá người bán xem là con gà này giá bao nhiêu các bạn nhé bao tiền rồi chú ơi? 600 hả? cái này mấy trăm mấy rồi? Con nào? Cái này anh ôm này. Con này 600 rưỡi à? from our

mình xin kết thúc video tại đây nhé các bạn hãy cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé xin cảm ơn các bạn